Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi! dạo này nó lười ăn. Ừ, nó bị ăn rồi. Ừ. Nó sợ béo Rồi hello ok Chào anh em Chào các anh em mới vào nhá Hôm nay thì có kèo anh em nhá Xoay luật Vẫn như thường lệ anh em nhá 78 trả tiền cho 21 Luật trận đấu này là gì đây Lại vẫn có kích hoạt Có kích hoạt À có kích hoạt ít nhất 4 Exit Hoặc kích hoạt bộ Hunter Ok nhá vâng. <laughs> Hunter rồi mỗi ngày mình sinh phẩm tất cả bọn Dòng ăn đét Đâm <laughs> nhau rồi ăn đét Ờ mẹ có khi đâm nhau rồi ăn đét rồi có kích hoạt ai ai ba đau quái mà không không ra không ra không ra hunter ờ không? ra hunter toàn mẹ mất không luật này dễ với đái luôn nữa. nhá dễ hoặc hoặc thôi chứ không phải cùng mà nếu mà cùng thì cũng được nhá Tức là kích hoạt 4 exit Đây để tôi ghi cái luật cho nó rõ ràng ở đây Hoặc 6 hoặc 4 Game 2 Kích hoạt 4 exit hoặc Hunter nhá Còn đéo biết là 6 hay là 3 là gì nhá Dạ thì anh ra mấy cái bộ này để tránh spam Godmore đúng không? Ờ tránh spam Godmore Godmore không chơi được đúng không? chơi 480 mấy Chị, chơi, chơi God, Godmo 4 Undead anh Godmo 4 Undead luôn <laughs> bốn ego xích nhá nó bảo là bốn ego xít nhá hoặc kích hoạt hunter Đấy. riêng ego là phải bốn ego nhá Ít nhất, à đúng rồi, ít nhất, kích hoạt ít nhất 4 exit Tức là có thể 6 nhá Tức là có thể 6 Hunter hoặc 6 Exorcist hoặc là cả hai Đấy Ui thế bài bài này đúng kiểu tranh nhau Hunter rồi Kinh thật ừ. Sợ thật Em vẫn nghĩ ra bộ khác anh ạ Em vẫn nghĩ ra bộ khác Ờ thế được Đi chơi thôi Trận này thì thoải mái nhưng ma lăng các thứ rồi Nhưng mà lại bị bó buộc bởi cái bộ uh, ấy cái bộ Exit Thế nên là anh em vẫn không thể chơi được gót đâu năm rồng bốn ăn test năm rồng bốn ăn test ơ ờ, tuy Chơi được thì chơi thôi Nhưng mà tôi nói thật với anh em mẹ bộ Hunter 6 à, à quên bộ bộ chơi Hunter từ đầu ấy khỏe Thề Trước mắt là em đéo ra Hunter Tin tôi đây Tin tôi đây tôi cứ mua con Exit trước chơi uh, hunter từ đầu khỏe anh em ơi tranh nhau hunter rồi vượt này tranh nhau hunter rồi con rồng vượt tìm đi Genesis ok mày cứ mua đi tí nữa chơi Genesis hunter tí là có set luôn tin tôi đi <laughs> tin tôi đi cảm giác ông Tuấn ông mua con rồng một tiền này ông oách á oách kinh bộ này là bộ bộ thông tạo 10 luôn có một mảnh búa xét rồi <laughs> hay quá có một mảnh búa xét anh cũng có một mảnh búa xét rồi ôi thưa chết mẹ người ta hai con cung rồi này đéo có con cung nào anh em ạ <laughs> khổ thế như này Ui, chết đi. rồi tôi không có mấy, cung mấy nhà mấy nhà ra súng là hơi bị to đấy <laughs> súng hơi to đấy ờ thằng nào ra súng ai người ra súng long Sida với Mizuy vai chết rồi Long Sida có tiền rồi anh em ơi Đéo gì anh em nhìn này, thằng nào cũng thủ cái con cung đen rồi, tôi còn chưa có con cung nào. Cày đấy nhở? Bây giờ anh em bây giờ anh em chỉ tránh top top 8 thôi. <laughs> Chết mẹ ơi, anh em ơi. Ừ. Ra được có một mảnh đéo ra một sẽ rồi. Có cung không? Ôi, cái chuyện này nó lại ra xung kích với điên như này. Chết mẹ. <laughs> toàn rồi anh em ơi, nhìn nhìn bài tôi này, nó ra mỗi ra một kiểu. Ui. dòng một tiền này. Nó ra mỗi ra một kiểu. Chết mẹ. Ui, mẹ ngạo. Ngạo ra con dòng bát tiền rồi kìa. Hả, ra dòng bát tiền à? Căng vậy. Nào bao. Dạ, Chết rồi anh em ơi Toàn rồi Có búa xét này Có búa xét này Hay quá nhưng mà từ từ đã bình tĩnh Xem nào Có búa xét chơi gì cho nó đúng chuyên môn Ghép búa xét luôn Ui ra mo sớm này Lấy đi em Lấy ngay <laughs> Đừng ngại đừng ngại Đừng ngại đừng ngại <laughs> Ui Long Sida lòng si đà vẫn thua này lòng si đà vẫn thua này Không hiểu kiểu gì Ba Hunter vẫn thua Ờ ờ ờ Ờ si <laughs> đà cứ tưởng to lòng si đà cứ tưởng to cứ tưởng to không to lắm Wow. Một cấp nữa mới, mới, mới chơi được Cho Exit vào vậy Chỉ cần bốn 4 Exit thôi đúng không? 4 Exit TB à 4 Exit TB à anh em Có phải không Theo anh em thì cái bộ 4 Exit TB là có phải không ừ. tám chín rồi chín đi còn tám rồi mấy hẹn bảy rưỡi không bao giờ dậy được việc của lúc đấy quá ui Vì anh Long Eco trắng à? Thế bán Long Si đã quyết tâm rồi đấy Long Si đã quyết tâm rồi đấy Con này 3 tiền Thắng round này là được Mà tôi nghĩ là round này tôi thắng thôi Ui không được rồi, Miji khỏe quá bài bản đầu chắc khỏe Long Sida Ui, thế ba hunter này có ba hunter rồi có hunter rồi anh em ơi chơi tạm hunter đi Thôi để rao sau Tự nhiên tôi kéo cái màn hình này Đợi tí tôi chỉnh lại cái màn hình á Ui anh đóng eco trắng bị quả này 2, 4, 6, 8 máu Hơi nhiều Mấy thằng Hunter khỏe 6. quá 4721 vừa đẩy cho TB <clears throat> yếu quá anh em ạ Cho Hunter rồi thôi 哦。 Ủa mấy Thằng thằng ngạo eco này không phải không? Không phải Có phải eco không? Cái này cũng giống là eco vậy anh em anh em chơi xin undead đi lại còn xin ăn đét thôi chơi cái bộ đấy nó yếu à xin ăn đét cũng được nhỉ có cái con ấy đấy có cái con uh, con con, uh, con thò ấy. ở ờ, đây ờ ui Juda khỏe thế chưa đang thua anh em ơi chết rồi nó lại cứ ra với cái con này ạ định chơi của Lai anh em ạ Của nó chơi Hunter tôi định chuyển nó chơi của Lai Có khi thế này lại phải chơi Hunter thật rồi Nhưng mà tôi cũng chưa ra Hunter Tôi hơi đen Tôi đã ra là có Hunter ở đâu Nếu mà chơi tranh nhau Hunter nguy hiểm lắm Rồi mua xét rồi Mạnh nhỉ Đây này Giá này cô Anh em ạ à. Thôi tôi biết tôi chơi gì ở đấy Bán này đi Bán này, bán này luôn Ok Nếu là có chuối nhỉ Ông nghĩ sao đánh người tài ông ơ đòi Thì có thằng có chuỗi Cho xin đi chuỗi cái Ông nghĩ sao Sợ thật sự nó bị toàn hunter hunter mày nhìn lại đi một mình anh này một mình anh đéo chơi hunter này thế thì anh mới top 8 đấy không chuyện này làm gì chuyện anh top 8 tiếp được không có chuyện đấu đấy đâu em không có chuyện đấy đâu em dạ chơi hunter đấy em có chuỗi này anh ăn đi mày có mấy cái con khỏe quá hai sao thì đỡ đéo được dùng vào Cái này khỏe hơn không? Cái này khỏe hơn không? Ừ. Ôi, gặp 47F1 này Khỏe quá Con thỏ hai kìa uhm, Được Thiếu một con nữa năm con Còn mẹ nó Tôi đang thọt tiền nhất đây anh em ạ Nhìn thằng ngạo kìa 6, 50 tiền level 6 kìa Long Sida level 7, 18 tiền kìa Long đang dùng 4 tiền mà Tôi đang thọt tiền quá Có gỡ không? Có có không? Rồi, người thầy mau anh Tuấn À cái gì em? <clears throat> anh đẩy kinh quá à, anh, anh, anh, anh, anh gỡ thì, anh gỡ thì Chết rồi Bán mẹ rồng rồi đi Cho đỡ phí Mua con sói nhỉ Bán mẹ Lula đi anh em ạ Mua con sói đi 10 tiền thôi <clears throat> Cứ bình tĩnh Tôi là cái thằng đang thọt tiền nhất ở trong cái bản đồ này nên là hết sức bình tĩnh Đang bị thọt tiền đấy anh em ạ Không đơn giản đâu Nhìn mà nó trông kinh lắm Khỏe con sói lấy con rồi Bình tĩnh Lao sau lên 8 Ui thằng nào đây Zuda khỏe thế Vãi cứt rồi Zuda khỏe đấy nhở Úi rồi ôi Zuda Chuyên Anh kinh nhờ <laughs> Quỳnh Quỳnh thật Anh Chuyên Rồi anh em ơi cơ hội ở đây top một đây cơ hội top 1 đây rồi <clears throat> lên 8 Rooney đúng không trông có vẻ hơi yếu Ôi kìa Khỏe đấy nhờ Ui ngạo khỏe thế Ui xồi Được đấy nhờ phải chơi thông thạo người anh em ơi quên quên quên quên bán ula đi không kịp lấy cái con này chết rồi gặp sisu mất chuỗi rồi kìa mẹ trời ơi mất chuỗi sớm thế chứ không cứ vào mà lấy Phải lên 9 Phải lên 9 cơ anh em ạ Long Sida, ôi Long Sida Eco trên Clyde này ừ. mất chuỗi sớm quá Mẹ bị đẩy một sải luôn ạ Con này là có bộ mết anh em ạ Con này nó cho vào là có bộ mết thì nó giật nó cũng khỏe ấy. Đấy, round sau là phải cho vào này bốn cơ lai anh long chọn cái bò đi em mười thế là chết rồi <laughs> Long Sida lật kèo ấy, khỏe đấy, một mình Long Sida đấm tết đấy, anh em ạ. Đây là xe đấy bắt đầu trong mùa Mấy cái ông chơi uh, Hunter xác định rồi Lay thì Hunter này Ồ oh, Sai lầm chưa? Đã thấy sai chưa? Ngạo dạ, cắt được chuỗi này Ui ờ. Ngạo cắt trôi luôn hả? À, hay quá Đâu nó khỏe thế ừ. Sao nó lại có thể cắt được nhỉ? Thì như búp hết đồ cho con uh, con, con ấy hay sao á Đồ cho con uh, ờ, họ 5 Clyde 6 Clyde mẹ luôn 6 <coughs> Clyde ở level 9 Lại gặp Long Ôi gặp nhiều thế 6 Clyde à Cái Ok thì ok thôi có gì đâu Cái này Ôi, con LC của nó thế giới quá Kinh vậy không? Cấp 8 rồi À thế Ôi, à? Ông cộng À, à? à thế à à thế à à ui kéo phải giật con đấy đúng rồi giật con đó đi <laughs> ơ long sida sao lại có chuỗi tiếp là sao là như vậy đấy ơ sao vừa bảo cắt được chuỗi mà ơ chuỗi em mà cắt chuỗi chiến mà à, cắt chuỗi chiến á không cắt được chuỗi ở long sida à không là đéo mới em mua lc rồi nha anh em ơi phủ lc đi chứ không đừng đừng như thế đừng rồi cẩn thận long đi không, ờ, không, Anh ấy có một cái ấy nữa kìa, anh có một cái trái trứng nè. Ờ, 5 con LC ở đấy anh em ơi. À? Cái lì gì thế, sao lại dí một thằng nó phá luôn. Dí ông Tuấn kìa kìa. Sao rồi. À, ngạo nghẽo khỏe máy lim rồi. Nếu thì tờ một sao khỏe. Ờ, lim rồi, sao kích chết mẹ rồi kìa. Thôi quay lại sau đấm đi. Chết con rồng rồi. Đi ra xấu ạ. Ui, đỉnh thế Nhóm vương lại được à Để Long Sida top 1 là không được đâu Được không ơi, có đế nhưng mà cũng được Được Được Ông chưa đúng luật đâu ấy nhá Cái gì? Tôi đang đúng luật rồi còn gì nữa Cái gì? Thiếu Exit đúng không? Đây, Exit ở dưới này đây, đủ mà Có gì đâu Cứ để dọa, mẹ đang máu đang nhiều này đã chết đâu mà luật chứ không đúng luật chết cho bà đúng không? đang đánh hay như thế này anh em nhở người ta đang đánh hay như thế này ừ, long xin lại bị cực bạn nữa này ôi thằng này cho dạ. anh chết đấy à, rồi mi duy chuyện xét luôn đấm hết phải nồi mi duy anh chết được ba chục đúng không ôi bỏ mẹ ơi không rồi không rồi à không rồi à <laughs> ui nhưng mà hoàng trận trước là, là có tiền thì trận này lại mất tiền rồi thấy chưa anh em thấy chưa tôi thực ra tôi tôi bị ấy thôi tôi bị coi như là nhập cuộc là hơi muộn thôi trận vừa lấy là vì tôi tôi nghĩ trước cái giờ thi đấu nó khoảng mấy giây chưa kịp định hình ra đội hình bộ này nó biết hết rồi không rồi queen xét ở dưới kìa không rồi hai đấm hai đấm bên rồi anh tuấn ạ ui anh tuấn hai long có hai trăm xe rồi thế hả à? đi em ơi nó soi đi mấy ông tuấn giang ông tuấn giang ba con rồi long sida có lc à không sao anh cũng vừa lc mà có là anh buông ai em giữ một con rồi yên tâm có là anh buông ai không được để long sida có tiền ừ, đúng, đúng, đúng, thế thì kỳ vậy ông đây rồi ui mẹ ơi bây giờ mới ra còn mẹ nó làm sao đâu là spy đâu con này khỏe hơn đi nhở BKB Ui cái chín rồi Ui insect này, insect bom này Chết rồi Hoàng đi rồi Hoàng đi rồi hả? Thế chắc chắn mình không Đâu mất tiền ở trận này rồi Chắc chắn không mất tiền ở trận này rồi Ủa Insect đẩy kinh lắm anh em ơi Đẩy kinh vãi nổi mà ơi nhưng mà Insect sai luật mà Định đi đẩy hết à Đúng rồi Đẩy hết xong rồi mới mới chuyển ấy đúng rồi ôi sợ quá nhau ơi một mình một kiểu này yếu ổn rồi yếu ổn thật thôi chín ơi không chơi thì bỏ ra cho người khác chơi không đừng bỏ làm gì quên xưa con này hơi ừ. lâu ừ. chơi dí mình à quá nồi mẹ thôi gặp à, à em bán nhá em bán nhá cái gì cơ ra hai con già rồi á ra hai con già bao giờ vậy mẹ thua rồi Ui, mất chuỗi rồi ui ôi con mẹ chuỗi rồi kìa cái lông tôi đời là rồi Quý có một máu phải chết luôn chứ. ui, bất chuỗi rồi. 4, 47 f một anh em ơi, bốn bảy f một hai trận mất tiền liên tiếp kìa. Dã man. Đi gắt quá. Em cũng khả năng em đi rồi. Yeah. Mẹ trời ơi, đi rồi, đi rồi. Long Sida mất chuối đúng rồi, đánh làm sao được Insect. Ừ. Tuổi gì đánh được Insect đây? Đi rồi, có người đi rồi. Chưa. À? Có già rồi mà đéo để ý à? Điên vãi. khá là định mệnh Đấy Cứ tập trung vào đây thôi anh em ạ ừ. 28 rồi Hay quá, gặp gạo gạo đi rồi nhá 17 máu đi rồi nhá Ơ, con già kia sao đeo bắn đất trưởng Không hiểu Ngạo đi rồi Ô kia chưa đi, khỏe ừ, rồi Ui, ngạo không mất tiền rồi Ngạo không mất tiền rồi có người mất tiền rồi. Ừ, có người mất tiền rồi anh ơi. Có hai người mất tiền rồi hả? Ừ. Phải không? Chưa chưa chưa. Ừ. Thoải mái rồi, thoải mái. Hai người đi rồi mà, pro đi mà. Hai người đi rồi, hai người đi rồi. Gắt quá. Sắp sắp thôi. Gắt quá. Anh em gì thấy xem ai người nhiều máu nhất. Ờ. <clears throat> Chưa đâu. Chưa biết là ai ăn ai đâu. Anh em cứ nghĩ thế thôi nhá tôi chắc tạo lên được 10 rồi này. Không được top 1 nhưng mà ít nhất thì tôi cũng phải được trong top 3, thậm chí là top 2 nhá. Ừ. Ôi, Long Sida đéo hiểu kiểu gì lên LC3 rồi kìa. Thôi chết rồi. Bạn đi là đúng rồi. Phi đẩy chết gạo rồi. Là đúng rồi. Sisu, Sisu quả này đi một sải luôn. Sisu quả này đi một sải luôn. Cái tội đi Hunter. Ồ. Oh. Ờ, ờ, ờ Ờ Ờ Lòng Sida khỏe quá anh ơi, trời ơi Lòng Sida có ừ. tiền rồi, vậy Thế nó gọi là có tiền đấy Ừ, ừ Ngạo đi rồi nhá Vào đây Đây Vào đây Long Sida đúng là kiểu như là kẻ săn giải nhỉ, kẻ săn giải. Vào đây. Ừ. Ông Tuấn đầu. Không ơi, ông sang đây tôi đón ông sang đây tôi okay. đón ok nhé chả có vấn đề gì chơi được hết anh em ơi ok là ok là sang đây ok <laughs> sang đây cứ sang đây tôi đón không có vấn đề gì hết okay. tao qua xem phát nào sang đi sang xem đi ghê thế thì bên này à cái này ok là bây giờ anh em đúng luật quýt hết luôn chơi lông xin hai sai luật nè <laughs> được em còn mẹ đó Thôi lên mời Con lười đứa nó nhìn, Ui anh anh Chết. đúng là quýt hết đi làm gì đang xoay không kịp đâu đâu có bát kia <laughs> rồi được em còn mẹ trời suối thế thôi long sida đang sai luật nha anh em nhá đúng rồi đang sai luật nha không nhưng mà long chưa có bốn anh đét rồi anh cũng có bốn anh đét rồi ừ em cũng có bốn anh đét rồi Isel chết mẹ rồi Isel bạn đấy Đéo bạn rồi Ờ sao mình vẫn chưa có bốn anh đét Thiếu con gì nhở Ờ thiếu Đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi Đây rồi đây à? rồi à, à? đây rồi à đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi à đi xu đi nhá đây rồi, đây rồi Mình tiễn hơi nhiều người đi đấy Đây rồi Ôi, đéo què Què đây, que này nhiều lắm Đây rồi Què Đây rồi bạn ơi anh Bạn đâu, bạn tôi đâu Ghép cái này sớm, nếu được Thôi được, ghép đi Ủa xét à? sợ gì, xét lắm đây Căng thẳng nha, căng thẳng đấy Hai cái búa xét luôn, cho nó máu đây rồi Ui, gặp anh Long đi rồi đây rồi đây rồi bạn tia chán đấy đây rồi bom đặt rồi bom đặt rồi bạn ơi ý con lc bị gì thế chết thôi tỉnh em ơi tỉnh dậy Ôi, là chết kìa đúng rồi đi rồi Juda đi nhá Juda đi đi rồi Mẹ là Seven Linh nhá cày cày Seven Linh luôn cây ông cày ông ý vô nè vô nè vô nè bạn này cờ lông hai là anh anh ơi ừ cơ lông hai là anh chết rồi cờ lông hai rồi từ từ nhá à thế thì muốn exit vào trước đi thế rồi chị gặp Mizu này đi là sợi đấy thằng em có biết sói ai là vào trước nhiều máu nhất chưa em có biết ai chưa <laughs> bà đừng xuống lắm này ui rồi ui rồi ui rồi ui rồi còn hai cái đéo à. ở đây đồng lòng thì luôn ôi đẩy cả sải luôn đi luôn thôi đừng đừng đi đừng đi không không không đừng đi mười sáu máu đi luôn ừ, đừng đi đừng đi đừng hên quá đôn đôn mạnh có được ôi mà quý kéo kịp ông ơi không chơi quyết game nhá từ từ từ từ rồi rồi quyết đi quyết đi quyết được rồi <laughs> vừa đã cái xít rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đủ rồi nhưng mà yếu quá không, tôi tôi đủ, tôi đủ, tôi đủ. Berlin xuống nha anh ơi. Berlin xuống, Berlin xuống này. Berlin xuống này. Không sao. Berlin đi. Ok nhá. Ok. Ờ, sao đéo đẩy? Ok. Ok đẩy mà sao đéo đẩy? Ok sao nhá. vậy? Ok ok ok. ok sao có vậy đẩy mà đéo đẩy nhờ? Có tiền, có tiền, có tiền, có tiền. Không hiểu. Ờ thì tôi có tiền, không cứ làm như một mình không có tiền. Kịp. Ừ, ừ, C3 ừ, khỏe quá đúng luật nhá tôi đúng luật nhá đúng luật nhá tôi đúng luật nhá gì <laughs> ấy cay thật mấy ông đâm đầu hunter chết hết anh nhá á bảo là giữ là xe đi anh luật anh có giữ mà luật luật xì ra với anh luật lừa vãi làm cho anh em cứ tưởng là chơi hunter đi hunter cờ like đấm hết Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em thấy hay hãy để lại cho tôi một like, một share Các anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem những clip tiếp theo anh em nhé Bye bye Tai nghe vừa đẹp vừa sang Đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn Mẫu má chuẩn đét như hình Lại còn đang có chương trình rất hay Tai nghe G800 Một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone Là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm Z800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên con chăn trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi